đi xe ngoài xe khách à có nghĩa là anh hôm nay anh mới đi xe khách hôm nay đi lên đây để nhận luôn à, lên tới đây luôn đó. à anh lên đây lúc à, mấy giờ sáng anh nhỉ đi hồi 5 à, giờ sáng bây giờ 5 giờ sáng bây giờ luôn ừ. để nhận 10 cặp bồ câu thì nói chung là cũng mình cũng rất rất là tin tưởng đúng không thì mình mới à, vượt một cái chặng đường của nó là khá dài tiền giang ở đây nhận mình cũng đã bắt bồ câu anh về rồi mình cũng tin tưởng anh là anh cũng như trao đổi cái kiến thức cho mình nuôi hết là về mình áp dụng theo cái đó mình nuôi cũng đạt rồi cái sau này là cái đầu ga ảnh đó là sẽ lo lắng cho mình luôn ảnh chịu cái đầu ga luôn thì cái đó mình nuôi là nó rất là, là hiệu quả rồi mình không có sợ cái nguồn ga cái đầu ga đã mình cũng như ảnh là ảnh bao tiêu cái đầu nguồn ga cho mình luôn thì cái đó mình cũng đâu còn lo gì cái phần chỉ mình nuôi thôi đầu ga có thể mình không bán người khác ảnh sẽ thu lại luôn ừ. thì cái đó là, là, là mình nuôi vậy thì mình cũng đâu có còn phân tâm gì nữa à, đây thì à, một người nông dân thì à, từ tiền từ sáng sớm nay đã lên à, từ tiền giang lên bình dương để bắt một câu đây thì à, <clears throat> bây giờ tôi sẽ à, chạy theo để à, hỏi một số thông tin thì à, anh ơi à, <laughs> à anh cho em em hỏi một số à, thông tin với nhá à là bây giờ là mình à, bắt xe về luôn là sao anh à, à, à là mình lên đây một mình hay sao anh à, đi một mình Dạ thì bây giờ à, tại vì nãy à, em hỏi cũng thiếu một số thông tin đó Thì bây giờ em cũng muốn hỏi thêm về cái việc mà ở ờ, Tiền Giang thì đa số là họ không có thích nuôi bồ câu và đa số là họ à, thích những cái công việc ví dụ như là à, trồng lúa hay là gì đó đúng không? Thì hiện tại thì mình muốn nuôi bồ câu thì à, anh có thể chia sẻ xuất phát từ đâu mình muốn nuôi bồ câu như vậy không? Thì nói chung anh là không có không có đất mà để canh tác lúa. Nghề ờ, là cũng như làm thuê xi mần dựa gạo rồi đó rồi ờ, mình cũng ờ, nghe cái cái cái, cái thông tin đó là cái, cái bồ câu nó dưới nói chung là cái không có giống bồ câu này bồ câu mình mà nó nhỏ con thôi chứ mà nó có bồ câu lớn rồi mới tìm hiểu lên tới ảnh bắt cái giống nó về thì mình nuôi thấy nó hiệu quả giờ dưới thì bán cũng được ảnh đưa con nào là về chất lượng lấy nó bao nhiêu ngày đẻ là bao nhiêu ngày đẻ khen anh hay cái đó thì trước đó thì mình có nắm được thông tin đã nắm được thông tin nắm ở tin trên mà à, mình chưa có là chắc chắn được rồi mới xuống đây anh mới trao đổi anh nói nếu mà về con nào thất bại anh đền hết một con đấy à anh chịu hết là sở phí mình đi xuống đây anh chịu luôn À vậy là anh chịu phí cho mình đi à, từ uh, Tiền Giang xuống đây luôn. luôn ừ. à vậy. Mà gốc gột về là con nào cũng đạt hết Dạ, yeah. nói chung là rất là nghĩa tình anh nhỉ. Yeah. Dạ. Nói chung anh là cũng anh trao đổi kiến thức nuôi này là nhiệt tình luôn ấy, chứ là nó không phải là mà để bỏ cái gì hết anh chỉ mình về cách làm chuồng rồi làm sao để ổ rẻ sao là về đạt khách ừ. mà cái con giống cũng vậy anh đưa ra nó con đó về bao nhiêu ngày đẻ là bao nhiêu ngày Ồ, chính xác vậy luôn ạ à? cao lắm 10 ngày cho là thiệt chưa được 10 ngày là đã đẻ À, thì trước đó thì à, anh cũng nắm được cái thông tin ở trên kênh YouTube đúng không? YouTube. Về cái việc mà anh à, Minh Dũng có một cái trang trại bồ câu như vậy. Thì à, tại vì ở trên mạng à, trên mạng thì cũng có nhiều người à, hay à, bình luận là về cái vấn đề mà trại bồ câu Minh Dũng à, chỉ nói mà ít có làm Thì à, thì mình nhiều khi mình làm clip về cho trại thì mình cảm thấy rất là buồn. Nhưng mà hôm nay là em gặp được anh đấy ra, ra rất là bất ngờ và em cũng biết được anh là một người từ Tiền Giang hôm nay lên Bình Dương để nhận bồ câu như vậy Thì anh có thể à, chia sẻ những cái thông tin cho trại cũng như là cho mọi người đang xem clip này có thể nắm được Có ai cần nuôi hay gì đó thì cứ mình tới đây cho anh Dũng anh sẽ chỉ mình những cái cách nuôi Chứ được rồi mình nói thôi bây giờ anh nói vậy nhưng mà nói qua lo thì nói chung cũng tội nghiệp người ta Mình phải tới trực tiếp Chứ còn bây giờ nếu mà trên mình nói không thì nó không đủ Mình muốn nuôi thì mình phải tới trực tiếp gặp là ảnh sẽ tư vấn thì mình nuôi thì nói chung hôm rồi xuống anh đi có ba anh em xuống rồi. ảnh tư vấn về nuôi đặt hết à nói chung là À, trên kênh youtube mình nói như thế nào thì hôm nay mình trải nghiệm ở đây thì mình cảm thấy nó rất là thực tế đúng không còn hơn nữa đúng không à, ừ. à, thì bây giờ ờ, mình à, bắt đầu ra xe để đi về hả anh à, đợi lát ờ, có, có gian cái ông nãy đi vô đi xem ra à dạ dạ thì nói chung thì hôm nay gặp anh ở đây thì em cũng rất là vui vì em cũng tình cờ ở đây thì uh, trước đó thì hỏi anh ở à, Tiền Giang lên đây thì thực ra em cũng rất là bất ngờ tại vì tấn luôn à? Dạ, thì đa số hôm nay thì những cái người dạ, người nhận bồ câu đây thì họ đa số là ở Bình Dương á thì hôm nay uh, gặp anh đây thì em rất là vui thì em cảm ơn anh nhé à, dạ anh nói là giáp Vĩnh Long luôn đó dạ yeah, dạ. cảm ơn anh nhé dạ yeah. Đây nha thưa các bạn, một người à, nông dân phải nói rất là, rất là thật thà và chân chất từ Tiền Giang lên đây để nhận bồ câu. Và mình à, gặp anh hôm nay mình cũng cảm thấy rất là bất ngờ về cái việc mà từ Tiền Giang lên đây để nhận bồ câu 10 cặp. Thì à, ngay bây giờ thì anh đã trên đường về Tiền Giang đã bắt xe khách. Và cũng chúc anh thành công với 10 cặp bồ câu này nhé. Đây thưa các bạn thì hiện tại thì một người đang vô tận lồng để bắt những cặp bồ câu đây thì những cái à, cặp bồ câu này thì à, trại Minh Dũng đã có tuyển chọn từ trước rồi bắt không? ở đây là bồ câu này là mình đã được anh anh Dũng à, đặt từ trước đúng không ạ cái này cái này tặng tặng này tặng, à, dạ, tặng, tặng đúng không tặng, tặng. thì thì anh cũng đã đăng ký từ trước hôm nay mới được tặng đúng không à thì mình ở đâu anh nhỉ ở Vũng Tàu luôn ở Vũng Tàu ạ à. thì hôm nay được tặng bồ câu như này thì bây giờ hiện tại thì mình cái dòng cảm xúc của mình như nào anh vui lắm anh có tinh thần lắm anh Ờ, nhà cũng đang đang nuôi ờ, ít chim ngày xưa thì chim chim tháp lai á dạ nay có cái giống mới thì mình đang thích lắm à, bữa nay anh có chương trình tặng bà con đó, lên đây cái uh, bỏ ra chưa dạ. bỏ bỏ bỏ tặng mười cặp à bỏ ra cho đây là 10 cặp bồ câu tiên thái đúng không anh đúng rồi tiên thái mình vô tự bắt luôn à tự bắt luôn tự bắt luôn thích con nào bắt con đấy thích con nào bắt nó dự kiến dự kiến hôm nay à, dự kiến hôm nay là mình à, sẽ cho bao nhiêu cặp bồ câu anh 90 hộ à 90 hộ à tính bình quân là khoảng ngàn cặp à ngàn cặp à. thì trước đó thì mình à, cũng đã lựa bồ câu ra những cái cái lồng sẵn như này đúng không đúng rồi lựa, lựa sẵn ra hết chứ những cái bồ câu mình cho này thì nó được bao nhiêu tháng tuổi rồi anh cái này 3 tháng tuổi 3 tháng tuổi là chuẩn bị vào đẻ đúng không à, về khoảng tháng rưỡi nữa đẻ à Trước đó thì trên kênh youtube của mình á Thì nhiều người băn khoăn về cái việc mà Mình chỉ nói không mà mình không có làm á Thì thực ra nhiều khi nhìn à, những cái, cái bình luận như vậy Mình cảm thấy rất là buồn đúng không thì hôm nay thì à, lúc nãy thì em có nói chuyện với một cái chú ở Tiền Giang lên á thì chú cũng nói là cái việc mà ở trên YouTube mình nói như vậy mà khi hôm nay đến thực tế ở đây thì gấp hơn rất là nhiều lần ừ. vì cái việc ở trại mình cái công việc của mình á thực ra không phải là trại nào họ cũng à, phát bồ câu miễn phí như này đâu không có họ bán không à, à họ bán không đúng không rồi bỏ lên xe đi à bây giờ thì mình chở bồ câu này về đâu vậy anh à, về giao châu đức bà rịa vũng tàu anh à về tân vũng tàu luôn ạ à. sáng nay thì mấy giờ anh chạy lên đây bây giờ lên đây 9 giờ 9 rưỡi ở nhà mình đã làm chuồng trại sẵn chưa anh dạ làm sẵn rồi anh vậy về bỏ nó vô luôn thôi này đặt anh dũng đã cần nữa là ờ, bắt con dũng trăm cặp nữa à 100 cặp đó là mình mua hả à còn à, cái cái số lượng à, anh đang chở đấy là anh Dũng cho à thì à, hiện tại giờ anh có thể chia sẻ một số cái cảm xúc của mình không mà được cho khoảng bao nhiêu bồ câu thì thực ra mình à, bỏ tiền ra mua bao nhiêu bồ câu thực ra cũng nhiều tiền lắm đấy cảm xúc thì nó vui chứ nhưng mình là người chăn chăn nuôi mà được như vậy thì mình thấy có tinh thần lắm trước đó thì ở nhà là công việc của mình là gì anh à, nhà mình cũng đi làm cửa à, sắt rồi đó thợ sắt này chăn nuôi chim gà rồi thêm nhưng mà nó cũng khó khăn đúng không tại mấy loại kia mình nuôi thế nó, nó không hiệu quả mấy ừ. giờ gặp sử dụng là có cái loại titan này nè à. Dạ. mình đặt ảnh trăm gặp để mình gầy lên thực ra là cái loại titan thái này nhiều người rất là thích nuôi thì hôm nay thì mình được à, nuôi con tốt dạ dự kiến là à, mình về Vũng Tàu là khoảng à, mất khoảng bao nhiêu tiếng anh nhỉ? hai tiếng rưỡi tiếng rưỡi ạ. À? nhiều người ta bình luận nói cái cái cái gì cái này là chim gì không phải chim thái đâu bị ta lừa này nọ à <laughs> à ta kệ mọi người cái suy nghĩ khác <laughs> Thực ra thì nhiều người trên à, kênh YouTube cũng comment à, về cái việc mà đây cũng không phải giống Thái nhưng mà khi nay đây đến trại thì thì anh à, bán cũng đâu có mắc đâu anh có bán rẻ giá cũng rẻ mà cho phải lừa làm cái gì <laughs> anh còn cho tặng đấy mà ừ. thì hôm nay là dự kiến là mình đã cho khoảng sẽ cho khoảng một ngàn cặp đấy À, thì nói chung một ngàn cặp thì nói chung là tính ra tiền thì cũng rất là nhiều đúng không anh kia là nguyên khối 4 500 một cặp rồi. Ừ, đúng là năm bữa nay là 500 ngàn một cặp. 500 cặp dạ, Vậy là hết mấy trăm triệu luôn rồi đó. Dạ đúng rồi. Nay là hết mấy trăm triệu đấy. một ngàn cặp tính ra là là 500 triệu mà đâu phải cái số tiền mà 500 triệu nhiều người mà mà dám bỏ ra để cho nông dân đâu anh nói thật luôn đấy

à, vâng. em là người làm những clip này thì em cảm thấy là vui về những cái à, hay, hay lên xem dạ. đấy dạ hai bữa chắc nhắn tin lên anh bên anh sao dạ đúng rồi Đây thì hiện tại thì à, bây giờ đã gần 11 giờ trưa rồi Thì trại Minh Dũng à, bắt đầu trao từ 7 giờ sáng và bây giờ gần 11 giờ trưa rồi Thì hiện tại đã trao được à, hơn một chục hộ gia đình Và cầm lên mình mình nhìn cho máy mình vui vui vui, vui cười, cười rồi nha Chào em chào anh ạ Thầy dạ anh Thì à, hôm nay thì anh được à, trại bồ câu Minh Dũng à, trao khoảng 10 cặp bồ câu đúng không? Thì à, anh có thể chia sẻ một số thông tin là hiện tại thì à, nhà mình ở đâu anh nhỉ? À, Vĩnh Cửu Đồng Nai ạ thì trước đó thì mình đã nắm được thông tin à, ở trên à, nguồn nào để mình à, tiếp cận được cái việc mà anh Dũng trao bồ câu miễn phí anh à các bạn Zalo ạ à, thì à, bây giờ anh có thể chia sẻ cho trại Minh Dũng một số cái à, thông tin cũng như là cái hiện tại thì cảm xúc của anh như thế nào khi được à, trao bồ câu này không bà con cũng vui vậy. cũng giúp bà con phát triển cùng à, mình đã ừ, nuôi bồ câu à, bao giờ chưa anh thì em có nuôi à, có nuôi thử nghiệm cũng 30 cặp à thì hiện tại bây giờ là mình à, đã có thêm 10 cặp này nữa yeah. Dạ. ừ. thì trước đó công việc của mình à, mình làm công việc gì anh em làm à, điện à làm à, điện à, thì nói chung là cuộc sống mình cũng vất vả đúng không anh dự định như thế nào à, về 10 cặp bồ câu này nếu sinh sản tốt thì nhăn đàn lên nhăn đàn lên lần ừ. trước khi bắt thì anh Dũng đã tư vấn kỹ thuật thì cho mình chưa anh có, có trao đổi à là mình cũng nắm à, được những cái kỹ thuật cơ bản để nuôi bồ câu rồi đúng không anh lên đây từ mấy giờ sáng à. Dạ. bây giờ là mình chạy về Đồng Nai ạ à? đâu xe của mình đâu nhỉ à bây giờ là mình à, cột lên xe rồi mình về Đồng Nai thôi dự kiến cái chặng đường về là bao nhiêu thời gian anh khoảng 50 phút à 50 phút à dạ à bây giờ là mình trở về đâu anh nhỉ trở thì chợ Thuận Giao anh à là nhà mình ở trên đó luôn hay sao anh không có bên đó bên cái chòi anh em nó mướn bẩn dạ thì mình đã biết à, nuôi bồ câu à, như thế nào chưa anh chưa mới nuôi đây à mới ờ, hướng dẫn hướng dẫn đây à à vậy là trại Minh Dũng đã hướng dẫn cái cách nuôi cho mình rồi đúng không dạ, dạ. bây giờ về nhà là mình cũng à, bắt đầu nuôi là nhân đàn nó ra đúng không rồi về nhà mình nhân chuồng ra cho nó ấp nó đẻ rồi ra mình mới nhân thêm ra À, trước đó thì mình có làm cái công việc gì anh nhỉ? đó cũng đi mằng vòng vòng mằng ngoài á nhưng mà chắc cũng, à, cũng khá là vất vả đúng không dạ thì à, nói chung là bây giờ là mình thuộc à, diện những người nông dân được phát bồ câu miễn phí thì à, à, anh có thể à, chia sẻ những cái thông tin à, về cái dòng cảm xúc hiện tại của anh như thế nào nói chung bữa nay anh Dũng anh à, cho anh em giúp vốn cho anh em là 10 cặp thì trong lòng thì cũng phấn khởi mà vui đó thì cảm thấy anh em nào mà cảm thấy mà nuôi được đó, thì đến với anh Dũng thì anh giúp đỡ mặt ờ, kỹ thuật với ờ, chung là không biết cái gì là ảnh chỉ dẫn cho mình đầy đủ thì trước đây thì mình cũng nuôi 100 đôi mà cảm thấy cũng đạt hiệu quả thì bữa nay là sắp sửa là mình gác chuồng thêm nhân đàn lên thì ờ, nếu mà anh em nào mà thích nuôi thì cái trại của anh Dũng thì như mình bữa nay là mình rất là vui cũng nhận được 10 cặp của anh Dũng là vậy là mình vui rồi à, không phải bỏ tiền ra mà vẫn nhận được giống Đúng thì à, đối với nhiều người nông dân thì 10 à, cặp và cái hiện tại cái giá hiện tại là 500 ngàn một cặp thì không phải là người nông dân nào cũng có thể bỏ ra một cái số tiền để có thể mua những cặp này và mình được à, nhận miễn phí 10 cặp như vậy á thì à, nếu mà được à, chia sẻ thì anh có những cái à, lời nhận xét như thế nào về trại bồ câu Minh Dũng nhỉ? Thì anh cũng đi tham quan, à, tôi cũng đi tham quan nhiều chỗ rồi, à, Bà Địa Vũng Tàu hay là Định Quán hay là à, ờ, Chẳng Bom, mấy trại kia thì tôi vô tôi thấy thì cái giống bồ câu nó rất là bé, à, cảm thấy nó không có được như mình mong muốn thì xuống chạy anh Dũng thì thấy bồ công nó to và nó khỏe thì mới xuống thì mới bắt của anh Dũng thì 100 đôi thì thấy về thì nuôi thì nó cũng đạt hiệu quả đó thì từ đây đi mình gây bắt đầu mình gây đàn tăng lên nhiều hơn nữa à, trước đó mà ừ, căn cứ vào cái nguồn thông tin nào thì mình biết anh Dũng là à, nuôi bồ câu anh nhỉ? Thì nói chung tôi cũng lên mạng thì tôi cũng thấy là Dũng anh ờ, quay mấy phim nhà thì thấy to giống đẹp khỏe mạnh đó tôi mới xuống ừ, thì bữa trước bữa sau là tôi đặt chuồng là tôi bắt một trăm đôi luôn um, anh có thể à, chia sẻ rõ hơn một chút xíu về cái à, cái cảm xúc của mình là một trong những cái người nông dân mà được à, nhận miễn phí bồ câu hôm nay anh chia sẻ sâu hơn một chút cái 100 đôi của anh 10 đôi của anh Dũng thì ờ, ảnh trao cho thì coi như là hồi sáng sớm giờ ảnh báo là tôi rất là vui thì chạy từ đó xuống đây là phải hai tiếng đồng hồ đó hơn hai tiếng đó thì bây giờ mới xuống tới thì nói chung là cũng cảm ơn anh chị nhiều giúp đỡ cho anh em để ờ, làm ờ, cho nó khá lên rồi mai mốt rồi buông rộng thị trường ra cho bà con anh em yêu giống mình hỏi anh số thông tin nhé thì à, về cái việc à, cũng đơn giản thôi thì hôm nay là mình à, là một trong những cái hộ nông dân được trao bồ câu miễn phí như vậy mình không phải mất tiền để mua mà mình được 10 cặp như vậy thì hiện tại cảm xúc của mình như thế nào à, nói chung tôi rất là vui tại vì cũng có lên chạy bên Dũng á mua số lượng ít nhưng mà thấy nuôi có hiệu quả cho nên anh Dũng có cho biết ngày hôm nay anh Dũng cho một số bồ câu miễn phí cho hỗ trợ nuôi để phát triển thêm thì nói chung rất phấn khởi vui vẻ <laughs> thoải mái à, thì trước đó thì mình à, công việc của mình chính là như thế nào anh nhỉ công việc ở nhà hả dạ mình à, đi buôn bán buổi sáng chiều có chăm sóc câu sự đam mê à thì à, trước đó thì cái công việc ở gia đình mình như thế nào anh nhỉ à, gia đình cũng có đi buôn bán buổi sáng vậy đó bán chợ cũng có sự đam mê câu lên đây gặp anh Minh Dũng vài lần rồi bữa nay có hỗ trợ cho một câu ờ, nuôi để miễn phí mình cũng dễ À nếu à dạ nếu mà có một cái uh, số những cái nhận xét về uh, trại bà công Minh Dũng thì anh có nhận xét như thế nào? Nói chung là lên tới trên này thấy vui lắm, thấy ảnh nuôi uh, kinh tế phát triển cao, thấy phấn khởi, có sự đam mê, thấy tới lui tìm hiểu nhiều. À thì mà khi mình được nhận giống thì mình uh, có được uh, à, trao đổi những kiến thức ờ, nuôi bồ câu như thế nào không anh? Chung cũng thường tới lui gặp anh có nói chuyện anh trao đổi anh chỉ dẫn thêm nhiều lắm. Ừ. À, thì nói chung là cái ờ, cái cách nuôi thế nào thì mình cũng đã được hỗ trợ nhiều rồi phải không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Thì bây giờ em cũng muốn hỏi thêm anh về cái việc mà đối với những cái người nông dân á họ thực ra họ cái kinh phí của họ rất là ít và cái bỏ một số tiền ra để mua bồ câu nhiều khi không phải đơn giản với à, cái việc mà phát triển kinh tế nhờ nuôi bồ câu thì theo anh thì cái à, cái hướng phát triển đấy là nó như thế nào nói chung à, theo tôi nhận xét á, mà nếu mà nuôi bồ câu chạy Minh Dũng bồ câu Titan Thái á, nó đẻ hiệu quả cao đẻ sai là nuôi con khỏe có thể nuôi được ba con bốn con cho nên cái sự đam mê thích tới lui thường tìm hiểu anh cũng có hỗ trợ cách anh nói chuyện chỉ dẫn kỹ lắm à, thì à, mình à, có được à, lo đầu ra như thế nào không anh ha? Nói chung nhà đang nuôi thí điểm một số ít sau này có dự tính thì trao đổi thêm với anh Dũng. À, thì bây giờ anh có thể à, chia sẻ cái cái cái việc mà xuất phát từ đâu mà dẫn đến cái việc mà chạy bồ câu Minh Dũng là đi trao miễn phí bồ câu cho bà con ha? À, từ lúc mà mình à, xuất phát từ lúc mà mình à, à mà bên à, trung tâm phía đông của tỉnh mà đi ờ, trao cho bà con nghèo á mà mỗi hộ thì chỉ có 12 cặp thôi mà hộ nghèo lại nhiều quá mình ờ, có ý tưởng là coi như là mình tự mình cho luôn là coi như tự trại bù câu Vinh Dũng cho là coi như hôm nay được 10 năm rồi là coi như hàng năm ngày 15 nè tháng 7 là mình đều cho những bà con nào mà không có tiền mà muốn nuôi chim bồ câu mình đều tặng ờ, miễn phí hết thứ nhất là con con giống là tốt rồi những hộ nào mà người ta chưa có mà kinh nghiệm mình ờ, chỉ ờ, cái kinh nghiệm mình đã đi qua rồi cho họ đạt hiệu quả cao và có thể nói là mình cũng từng trải nhiều mình đi nhiều nơi và khi mà thấy những cái bà con nông dân họ chật vật với cuộc sống mưu sinh của họ và mình ở ờ, trại mình thì sẵn có những cái loại giống bồ câu như vậy thì à, à, anh đã đi trao bồ câu cho họ đúng không và anh có thể nói kỹ hơn về cái việc mà mục đích của anh là muốn phát triển kinh tế đặc biệt là ở những cái người nông dân nghèo không nói chung là hôm nay 10 năm rồi cái mình đi tặng ờ, chim bồ câu này là 10 năm rồi là thấy ai cũng thành công hết nói chung là từ không có tiền mà, mà là muốn nuôi mà hôm nay là người ta khá giả lên chút đỉnh nói chung là thoát nghèo là, là nhiều người là, là cảm ơn mình dữ lắm rồi à, mình cũng hàng năm mình cũng được, ờ, đi tài trợ những hộ khác nữa yeah. Dạ. à thì à, tiếp tục con nha thì anh có thể chia sẻ một số thông tin về cái việc mà khi mà những cái người nông dân họ bắt đầu họ nuôi thì đa số họ không có kỹ thuật cũng như là không biết chăm sóc bồ câu như thế nào và những người nông dân mà mình phát như này thì mình à, đã hỗ trợ kỹ thuật cho họ như thế nào mình chính mình luôn lại tại nhà tại mình chỉ cho họ những người mà nông dân là không biết nuôi thậm chí không cần ờ, mua con giống đây mình cũng lợi cho nhà người ta mình hỗ trợ kỹ thuật và mình ờ, chỉ hết cho bà con ừ thì những cái giống mà hôm nay mình phát miễn phí như vậy thì mình có tuyển chọn nó như thế nào anh nhỉ? Thứ nhất là ờ, mình cho bà con là coi như là chưa có kinh nghiệm nuôi là mình phải lựa, những con tốt nhất, khỏe nhất, đạt nhất để những người đó người ta nuôi mới thành công. Ngừa hết thuốc hết xong hết rồi là, là về chỉ là nuôi đẻ và bán thôi. Mình bao đầu ra cho những ờ, người đó luôn dù cho ở tỉnh nào ở trong ờ, Việt Nam này mình cũng vẫn thu ờ, lại cho bà con ừ. à, anh có thể chia sẻ kỹ hơn với việc mà đối với người nông dân thì khi mà họ bắt đầu họ nuôi một cái mô hình gì đó thì họ rất là lo ngại về cái vấn đề đầu ra thực ra ở Việt Nam mình đã từng giải cứu rất là nhiều từ nông sản đến à, các loại à, gia cầm như heo như gà hay là như Việt Nam mình đã từng giải cứu rất là nhiều nhưng mà đối với riêng cái mặt hàng bồ câu này thì à, hiện tại thì mình lo đầu ra cho người nông dân như thế nào ở đây à, trại bồ câu Minh Dũng à, thu tất cả các trại bồ câu không liên quan tới Minh Dũng vẫn thu cho họ và giải cứu đầu ra tất cả hết trong vòng 10 năm nay ừ, à, chưa có có ai mà gặp khó khăn gì hết mình đều thu hết tất cả ừ thì à, những cái người nông dân mà được trao miễn phí hôm nay thì mình có trải qua một cái à, tuyển chọn hay là mình nắm thông tin như thế nào hay không? Mình phải tới chỗ uh, của mấy hộ nuôi uh, mà người ta thích nuôi, người ta không có điều kiện mình mới biết được chỗ đó là cũng theo hướng dẫn địa phương rồi người ta chỉ rồi mình mới có biết được cái hộ đó người ta muốn nuôi mà chưa không có tiền mình dẫn tài trợ cho họ nuôi nói chung là nhiều lắm rồi bây giờ tính ra 10 năm nay một một năm là 90 hộ là coi như 10 năm nay là cũng 900 hộ năm ừ. nào cũng tài trợ cũng ngàn cặp chim bồ câu hết ừ. thì à, có một cái à, cái câu chuyện nào mà anh nhớ về cái việc mà có hộ gia đình nào mà mình cho bồ câu họ và đến nay cái cái cái cái, à, cái kinh tế của họ rất là vững hay không ừ, nhiều chứ ở Đồng Nai à, có một anh à, coi như là Ờ, đang phát triển nhiều mình thậm chí mình chỉ cho anh mở một quán ăn hôm nay anh cũng làm chủ nhà hàng luôn rồi anh là người à, người à, người chăm ạ à? à, người chăm dạ thì em cũng không biết ghi cái tên của anh như nào thì anh à, ghi cho em cái tên ở đây với nhá yeah, dạ, yeah. Dạ. bây giờ là mình chở bồ câu về đâu đây anh Long Thành Đồng Nai Long Thành Đồng Nai nhà mình ở Đồng Nai ạ à? yeah. Đây là những cái cặp bồ câu mình vừa mới bắt ở trại đúng không anh? À, mình cũng hỗ trợ cho 10 cặp. À trước đó mình đã nuôi bồ câu bây giờ chưa anh nhỉ? Có lên đây mua mấy lần ở trại Minh Dũng bồ câu Titan thấy. À dạ. Thì bây giờ à, nếu có những cái à, dòng chia sẻ cảm xúc bây giờ mình đang ở trên đường à, đưa bồ câu giống về rồi thì thì cái cảm xúc hiện tại của mình như nào? Mình thấy vui phấn khởi, dự tính là sẽ chăn chạy nuôi là, là gặp Dũng á. à. <laughs> thì à, tại vì à, nhiều người cũng à, dân của họ cũng tìm đến đây á để có thể à, à, có kinh nghiệm hoặc là những cái người nông dân khó khăn thì anh Dũng anh cũng chia sẻ những cái giống bồ câu như thế này á thì à, ở nhà mình đã chuẩn bị à, chuồng trại à, chưa anh? Trước đây có lên mua bồ câu à, thì tam thái anh Dũng rồi giờ mấy ngày nay có làm chuồng trại sẵn rồi tại Dũng có báo trước mấy ngày rồi làm à, chuẩn bị xong hết trơn rồi giờ chỉ bắt về thả vô lồng thôi. À bắt về thả vô lồng. À mình đã được à, chia sẻ những kinh, kinh nghiệm nuôi nào chưa anh? Có, gặp anh Dũng nhiều lần rồi À, gặp nhiều lần rồi à? Nhiều lần rồi à, Thì nói chung là hôm nay mình cảm thấy rất là phấn khởi và vui đúng không? Dạ đúng rồi dạ. Thì 10 cặp bồ câu này thì về mình à, dự tính là mình sẽ nhân đàn ra đúng không? Đúng rồi, sẽ tạo ra số lượng à, dần dần thêm Ừ à, thì hôm nay gặp anh ở đây thì em cảm thấy rất là vui về cái việc mà tại vì hôm nay thì em cũng ờ, trao một câu miễn phí như vậy thì em cảm thấy dạ. rất là vui dạ. à, lúc nãy có cái anh kia anh ở tiền giang cơ à, buổi sáng <laughs> buổi sáng anh bắt xe khách lên đây anh ấy vừa về rồi À, nói chung là cũng ờ, cảm ơn anh nhé bây giờ cảm ơn anh dạ, dạ. xin chào nha cảm ơn nhiều dạ chúc anh thành công nhá rồi rồi cảm ơn nhiều dạ cảm ơn anh